Tử vi tuổi Tý từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển không quá suôn sẻ. Có thể sự bận rộn khiến con giáp này trở nên nóng nảy, dễ dàng bực bội với đồng nghiệp. Vì vậy, cho dù phải chịu sự ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên, bản mệnh cũng phải chú ý cách diễn đạt của mình, không nên chuyện bé xé ra to. Nếu có cách xử lý mâu thuẫn đúng đắn thì những ngày sau đó trôi đi một cách khá thuận lợi. Con giáp này nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, không chỉ của đồng nghiệp mà còn của lãnh đạo. Chính quan cho bản mệnh thấy những dấu hiệu tích cực trong tương lai. Về phương diện tình cảm, những người tuổi Tý đã lập gia đình cần phải quan tâm đến tình hình nhà cửa hơn vào thời điểm bận rộn như thế này. Con giáp này và nửa kia nên giúp đỡ nhau cho mọi việc, không nên dồn tất cả mọi gánh nặng lên vai đối phương, dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy những người còn độc thân có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của con giáp này phát triển một cách hài hòa. Nếu bản mệnh chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể tuổi Tý sẽ tìm được một người thích hợp vào thời điểm cuối năm. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi sửu Vợ trình tình cảm của người tuổi sửu không được tốt lắm trong thời điểm này, con giáp này và đờ kia dễ dàng mâu thuẫn vì những quan điểm trái chiều, vì ai cũng cứng đầu nên không muốn nghe theo ý kiến của người ấy, khiến tranh cãi xảy ra rất thường xuyên. Cuối năm và đầu năm mới là thời điểm chúng ta ai cũng mong những điều bình an, tốt đẹp đến với mình. Chính vì vậy, dù là vợ chồng hay đôi lứa yêu nhau thì cũng cần học cách bao dung cho đối phương, không nên căng thẳng, tranh cãi, chiến tranh lạnh vì những điều không đáng có Được công danh sự nghiệp trong tuần của bản mệnh phát triển rất tốt. Người tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và nhờ có sự giúp đỡ của chính tài và thiên tài. Rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, đủ để chi tiêu thoải mái cho những ngày đầu năm. Tuy nhiên, Thái Tuế khuyên con giáp này nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa về quê, về thăm cha mẹ. Trước khi rời nhà, bản mệnh nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi dần tiến triển không mấy thuận lợi trong thời điểm cuối năm, con giáp này nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác, khiến bầu không khí làm việc không được vui vẻ, hòa thuận. Hãy bao dung hơn với mọi người, thời điểm đầu năm mới, đường tài lộc khá vượng phát, bản mệnh dễ nhận được một khoản tiền kha khá hoặc nhận được sự tôn trọng, kính phục của mọi người do có thiên ấn và chính ấn xuất hiện. Song tuổi dần vốn là con giáp kiên cường, không nên vội hài lòng với thực tế. Về phương diện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần thì lại vướng nhiều rắc rối. và những ngày vui như thế này, bản mệnh nên chín bỏ là 10, không nên quá xét nét, so đo, nghiêm khắc khiến chính bản thân không vui và cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy con giáp này vốn có những nét hấp dẫn, thu hút rất riêng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bản mệnh trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Tuổi dần phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Đường tình duyên của người tuổi mão không có nhiều khởi sắc trong tuần mới này, bản mệnh cảm thấy buồn bực vì không nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà con giáp này thường xuyên thể hiện sự không hài lòng, cáu gắt của mình. Nếu không hài lòng về vấn đề gì, bản mệnh nên nói thẳng thắn cho mọi người cùng biết, không nên ẩn giấu trong lòng rồi tự mình gặm nhấm nỗi khó chịu. Nếu con giáp này để cho gia đình được biết suy nghĩ của mình, rất có thể sẽ nhận được sự sẻ chia và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy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 Nhờ có thực thần chiếu mệnh mà vận tài lộc khởi sắc trông thấy, con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá vào những ngày đi làm cuối cùng của năm âm lịch. Bản mệnh nên có sự chi tiêu hợp lý, tránh việc quá phung phí khiến thành quả của mọi nỗ lực tan biến trong thoáng chốc. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Thiên tài và chính tài cho thấy người tuổi thìn dù làm ở trong lĩnh vực gì cũng sẽ được tận hưởng những ngày cuối năm vô cùng dồi dào, sung túc, tài lộc dùng rỉnh chi tiêu. Con giáp này có thể mua bán sắm sửa cho gia đình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc. Sao Thiên Đức phù trợ, người làm ăn, kinh doanh gặp được nhiều chuyện thuận lợi trong những ngày cuối năm. Bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời lãi khá khá. Khi cơ hội mở ra trước mắt, tuổi thìn hãy mạnh dạn nắm bắt, hãy tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình trong công việc để có thể tiếp tục phát huy trong năm tiếp theo, con giáp này có thể bắt đầu chuẩn bị lập ra những đích đến mới cho mình, chớ ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng những điều mình làm đã là đủ. Bản mệnh hoàn toàn có thể tiếp tục bước lên những vị trí đáng giá hơn bây giờ. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này và người ấy đang có dấu hiệu nhạt phai. Nhân khoảng thời gian chuyển tiếp giữa năm mới và năm cũ, bản mệnh nên quan tâm và dịu dàng với đối phương hơn. Đôi bên nên giúp đỡ nhau nhiều hơn, dù hành động đó có cần thiết trên thực tế hay không. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Đường tình duyên của người tuổi Tỵ thăng hoa rực rỡ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Con giáp này độc thân đã bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình trong quá khứ, sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm, sự quan tâm của mọi người xung quanh. Trong khi đó, những người đã lập gia đình cũng có cơ hội trải qua ngày đầu năm mới yên bình. Bản mệnh và người bạn đời của mình luôn quan tâm và thường xuyên trò chuyện với nhau, khiến bầu không khí trong nhà lúc nào cũng thân thiết. Con cái trong nhà cũng là niềm vui, niềm tự hào của con giáp này. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh mang lại điểm báo con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Khi tham gia giao thông, tuổi tỵ cần hết sức tập trung và chú ý, không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo để giảm thiểu những sự cố ngoài ý muốn. Thiên tài, chính tài và thực thần ghé thăm, bản mệnh nhận được nhiều khoản tiền có giá trị cho những ngày cuối năm nên có thể chi tiêu thoải mái cho các nhu cầu trong gia đình. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý cách cư xử với mọi người, không nên tự cho rằng mình tài giỏi mà coi thường người khác. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Chính tài và thiên tài mang lại nhiều niềm vui cho tuổi ngọ vào những ngày làm việc cuối năm âm lịch này. Công sức lao động của bản mệnh trong suốt một năm vừa qua đã được công nhận và con giáp này được trao cho một phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu năm, vì tính nóng nảy nên bản mệnh dễ gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh và có thể là với chính người trong nhà mình. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến bầu không khí chung. Vì vậy, con giáp này hãy kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi giải quyết mọi chuyện. May mắn là trong tuần có cát tinh mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi ngọ. Nếu còn trẻ tuổi, con giáp này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng trước nghịch cảnh, không ngại ngần khó khăn, thử thách mà luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới cho năm mới. Vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với những người còn cô đơn, lẻ bóng. Con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy tự tin tiếp xúc với mọi người bởi rất có thể nửa kia của tuổi ngọ đang nằm trong suối đấy. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi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 Với người làm công ăn lương, bản mệnh cũng có cơ hội nhận được một mức lương thưởng hợp lý. Đó chính là phần thưởng vì tuổi mùi đã không ngừng cố gắng trong suốt năm vừa qua, đồng thời là động lực để con giáp này tiếp tục nỗ lực, cố gắng giành được thành công lớn hơn trong năm tới. Đường tình duyên của bản mệnh không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này. Để tránh những mâu thuẫn, bất đồng không đáng có, các cặp đôi cần nói chuyện với nhau một cách tử tốn hơn. Đặc biệt, cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân vào thời điểm cuối năm, được công danh sự nghiệp của tuổi thân vẫn tiến triển tốt đẹp. Con giáp này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp vì những cống hiến cho tập thể và có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây chính là động lực to lớn cho bản mệnh.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 Do đó, trước khi đưa ra quyết định gì thì cần suy tính kỹ càng. Về phương diện tình cảm, quãng thời gian đầu tuần và giữa tuần, bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới và dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người. Hãy tận dụng cơ hội này để tìm ra một người thực sự thích hợp, có thể cùng mình tay trong tay giải quyết bất cứ khó khăn nào cho tương lai nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Tuổi dậu có đời sống tình cảm yên ấm trong tuần mới này, con giáp này và người thân của mình có thể tận hưởng năm mới trong bầu không khí sum họp đầm ấm. Chỉ có thời điểm này, gia đình bản mệnh mới có nhiều thời gian để ở bên nhau, hâm nóng tình cảm như vậy. Đối với người độc thân, có cơ hội gây ấn tượng với đối tượng khác giới nếu biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Con giáp này rất có thể sẽ gây ấn tượng được với một ai đó trong thời điểm đầu năm mới. Nếu có ai chủ động thì bản mệnh cũng nên trò chuyện cởi mở, thân thiện hơn. Chính ấn và thiên ấn cho thấy người tuổi dậu kết thúc năm 2020 một cách rực rỡ. Con giáp này đạt được nhiều mục tiêu mình đã đề ra và nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai bởi chắc chắn bản mệnh còn phát triển được hơn bây giờ nữa. Tuy nhiên, sao dấu ngũ quỷ soi chiếu vận trình cũng chứng tỏ xung quanh con giáp này không thiếu những kẻ muốn lợi dụng sơ hở để gây rắc rối. Chính vì vậy, bản mệnh cũng không nên chủ quan hay lơ là, mắc phải lỗi sai không đáng có và tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng lợi dụng hãm hại mình nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm này, bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con giáp này còn nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với tâm huyết, công sức bỏ ra, khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Song bản mệnh không nên lấy đó làm kiêu ngạo bởi mỗi người đều có một điểm mạnh khác nhau và con giáp này không phải là người đứng đầu thiên hạ. Hãy cư xử khiêm tốn hơn nếu không muốn vướng phải rắc rối do thương quan và tỷ kiên mang lại vào thời điểm cuối tuần. Thái âm nâng đỡ, che chở giúp đường tình duyên của người tuổi tuất còn độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này có thể giữ quan hệ được với người chân thành và thẳng thắn, thậm chí có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bản mệnh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của những cặp đôi lại không mấy tốt đẹp trong thời điểm này. Có thể vì mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình nên ít dành thời gian để quan tâm đến đối phương hơn. Ngay khi có thời gian rảnh, con giáp này hãy dành thời gian để ở bên người ấy nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Cảm xúc của tuổi hợi lên xuống khá thất thường trong tuần này mà chủ yếu là những suy nghĩ khá bi quan cho dù là thời điểm năm mới đi chăng nữa, con giáp này ngại bởi lòng mình với những người xa lạ nên khó có thể tìm được nhân duyên như ý. Người khác giới cũng không dành nhiều sự quan tâm cho bản mệnh người lập gia đình phải kiềm nén nhiều, nhất là khi vợ chồng có những quan điểm mâu thuẫn với nhau để gia đình có thể yên ấm. Giữ mọi chuyện trong lòng không phải là thói quen tốt, việc này chỉ khiến bản mệnh ngày càng trở nên căng thẳng mà thôi. Nếu có gì bức xúc, vợ chồng nên chia sẻ thẳng thắn với nhau.